Công năm 1978 Ê cháu Tường Cho tôi mượn 20 ngàn đồng đi 20 ngàn hai đồng tao cũng cho mày mượn đâu Thì thằng mất dịch này Chúng Mượn 20 ngàn nó này nó nọ nữa Mày mượn lần trước chưa trả Còn mượn nữa hả Mày nói sao nó lần trước chưa trả hả ờ, Lần trước tao trả mày rồi mà Hồi trước mày trả cho tao là giấy bằng giả thôi Giả gì đi hả Đồ khốn nạn Mày nói sao mày tiền giả còn đó lộn xộn mày Mày cho tao mượn hay không Tao mới cho mày mượn đó mày làm gì tao Hả bây giờ Chơi mày luôn Mày muốn cái gì đây Mày đừng thủ tao nha tao cảnh cáo mày đó nha Tao không có sợ mày đâu Đâu à, à, không sợ đâu Mày ra khỏi chỗ này đi, tao, tao không ra Giờ muốn gì đây? Chết đó mày Muốn gì đây? Mày không có tư cách đối diện với tao Thì tao không ra Tao đánh mày nè Tao không ra về đi Mày đi về đi mày Đi đi Mày đừng hâm dọa nha mày ừ. Chết đi mày Chết đi Chết đi Chết đi Oh! tụi con đừng có chạy lung tung nha Lại <laughs> này kia đi Lại đây đi Nè mà Mali qua giúp anh một tay nè à. Mali Kiếm đi Thiệt là hôi chuối quá đi Chuối quá Ý à, nè các con là làm gì vậy Má à, con biết cái gì, cái gì là chuối quá đi Để má coi coi Cái gì vậy Chuối quá Cảnh ra đi, cảnh ra đi, cảnh ra đi, cảnh ra đi, cảnh ra đi, để điều tra Cảnh ra đi, cái này hồi thúi lắm, về đi, về đi Cảnh ra mà, cảnh ra đi Bỏ chứ đi, cảnh ra điều tra Đâu, để bà hay à, bà biết điều gì không? Nói đi Tôi có biết chuyện gì hết á Tôi phát hiện rồi Thôi, coi gì coi Hey, good morning Good morning Sao? Trời mới gần sáng lại có chuyện như vậy thiệt là phải rồi Đi mau đi Ê, Sao dữ vậy Nè tránh ra tránh ra đi Cậu soi gương nữa hả Đi làm việc đi Đi làm việc hả Cô chuẩn bị xếp lý về mình đó Ồ thấy ghê quá đi Tình hình sao Cả tứ chi bị chặt đứt Tứ chỉ gì Là chân tay của con người đó Anh, anh xuống dưới coi cho kỹ đi Tôi Thôi được tôi mà Nè kính công hãy làm đi Ê không được bữa nay tôi ăn chay không dám nhìn thấy thịt Biểu cô bảo đi đi

tay chân bị ngâm nước nó xình lão loét hết rồi Không thể phân biệt được nam hay là nữ xem xong rồi Đưa tiền lượm nó đi Lượm làm sao Dùng tay lượm hay dùng miệng ngậm tùy cô Ui Sếp lấy xe can cô đó Họ dưới kìa Sếp Lý Nhân viên của tôi tới chưa Nhân viên sếp đến rồi Sếp Lý của cô đèn chỉ huy đi À sếp Lý Sếp Lý à, Chào Sao cái gì lạ không Có Phát hiện tay chân bị chặt đứt đó sự sau đoán của tôi à, có lẽ à, kẻ dược biên bị cá mập cắn Trong đó đừng cái gì vậy Cá mà biết chiều lại tay chân trong đó hả Thiệt tình à, Xúc lý Nè Cả đám người sao chỉ có một người cảnh sát làm việc đây vậy Dạ không phải không phải Tụi mình cùng nhau xuống dưới à, đây, đây, đây, đây. Tấn hai tấn hai Ê, Thiệt quá đáng nha Cẩn thận Ý, Ghê quá à. Bây giờ có đó Nhìn nhầm chút được không Cậu anh Dạ Anh đi xem xét ở chỗ khác coi Còn ta chuyện nào khác không Không có đâu Xem rồi chỉ có đóng thì thôi à Thôi đi Anh làm gì không được xuất sáng lắm Nếu đến người khác phát hiện thì bị đâm đó Thì kiếm kỹ đi Yes sir Sếp Lý à Anh nói cái đống này đem về vậy Không phải cô cố lại hả Không phải đâu Tôi bị hỏi áp bức thôi Dạ à? Cẩn thận cẩn thận Đợi tôi cho Ê Rô Bè à, Lại đi, Có nhiệm vụ nè Đi xuống đi, come on Tôi đi, người ta nói là không có xe mà Buông tay ta ra đi Anh có nhiệm vụ nè Vậy sao, đừng có về hả Không phải đừng có về Anh lấy cái bệnh tay chân hồi thú đó đem về sở đi Tôi Phải Yes sir Xui xẻo thiệt Cái anh này Thôi mình về Xin lỗi anh Trần, anh à, tôi tới trễ rồi Sao tới trễ vậy? Cầm cái chuyện đi, cầm thịt bò Tính tiền đi, tính rồi Chú làm ơn lấy đi Nhiêu tiền vậy? Trả đằng kia thôi tiền cũng là mình, chạy bạn cũng là mình Chịu làm mệt quá đi Anh là chín đồng hai Vâng, làm tôi giật mình à Muốn ăn gì? Bánh bò xa xíu chuyện này mới tới hả, đã bán hết rồi Còn thứ này thôi Cũng được Làm bao đi, chín rưỡi Cảm ơn Cô vô trong đi Đến đây cho tôi Ai là chủ tiệm? Đi đi Mướn người không? Hồi trước có từng làm không? Có Theo tôi Ờ à. Làm thử tôi xem đi Được rồi, được rồi, đừng sắc nữa Là tôi tới làm đi Anh làm ở đây Nói cho nhiều Giờ tôi về sẽ nói Có thơ đây Nè gửi cho vậy Của Trình Lâm Đưa cho tôi Ok Ông Dương Luật sư Phương mời ông vô trọng À Ông Dương à Chờ chút Vô đi Luật sư Phương Ông Dương đây Ông Dương Ông chỉ lấy khế ước nhà đến đây chúng tôi không thể làm được đâu Tại sao không làm được Ông ta đã bán tiệm với tôi mà Nếu như ông có giấy ký tên của chủ tiệm hoặc là thơ quỷ thác Thì chúng tôi mới có thể làm cho ông được Sau khi ông ta bán tiệm với tôi Ông đi đâu tôi đâu kiếm được chứ Nè tôi cho thêm tiền ông nè Ông giải quyết chuyện với tôi đi Đây không phải là vấn đề tiền bạc Mà làm gì không hợp pháp Sao mà không hợp pháp Ông là luật sư mà Nè ký tên giùm tôi đi Không được đâu Ông kiếm Trịnh Anh tới đây đi Hey. Hey. Hey thì là ngu mà My office. Nice place. wait Diệp Lý. Diệp Lý. Diệp Lý. Không có gì làm hả? Có chứ, cô bảo đang làm kìa. Đấy, tôi đang làm. Quang Ngưu. À, tên gì cả chó hả? <laughs> à rồi, cái vụ tao chưa bị chặt sao hả? À, hồi nãy tôi đã kêu kinh công với cô Bảo đi tìm lấy dấu tay rồi. Betty, I'm Robert. Yes. It's nice to meet you. Nice to meet you. Ừ. How are you? Cô vỗ tay. Quê, hai người cô chưa đi sao? Hả? Anh hỏi anh kia. Hả? Đâu có. Anh có kia tôi hả? Quê cái anh Công hay cô Bảo này? Nè. Bây giờ cô Bảo và anh Kinh Công đi lấy dấu tay của anh ta lúc về đây nha. Xếp lý à, cánh tay bị chặt đứt, nó sình thúi rồi, rất là khó lấy dấu tay. Vậy tôi đi nha. Ờ, thôi thôi, thôi đi được rồi. Đi được rồi. Oh, very like it. Nè, yes sir, giới thiệu chưa? Giới thiệu rồi, Giới thiệu rồi Let's go Kim bấm cáo cho tôi nha Yes sir Bye Wow Let's go for lunch Okay Ngực lớn đẹp lắm sao Đẹp mm. Coi chừng ung thư vú đó Hả Dù người ta có ung thư vú cắt bỏ nửa cái cũng còn lớn hơn cô mà Không biết bằng cảm chút nào Cậu để tình ngón sao Anh tưởng là tôi điên hay sao anh không thấy hả Tại đó đất rơi xuống đó biết làm sao đây Tôi coi như là ngón tay xếp lý đem đi lăn đi Hay là coi như là ngón tay của anh chặt một ngón ra đây đi Ok tôi lấy vào Bộ anh tưởng tôi nói thiệt hay sao hả ngày thường anh đâu có tin tôi như vậy Bây giờ hồi thúi quá đi Mau đi Chơi thêm chén này chơi thêm chén nữa Hồng Trung tôi tới thành nhất sắc tới quan rồi Dùng tiền đi Ê, Ê tụi hết 400 đồng bạc Ê, ngồi đó làm gì, rót trà đi Dạ Không chơi nữa Thôi, đi đi Ê, nói là sẽ chơi chơi nữa mà Sao bố đi về sớm vậy Dọn dẹp đi Dạ Ê, tối nay hờn quá Chơi nữa thủ tiếp đó Tôi mà tới sớm chút nha Được rồi, rồi, rồi. các người gì ngủ ngon nha dạ, Ngủ ngon dạ. Thôi, chào ha, Cẩn thận đó nha Ngủ ngon Bye bye Ông chủ kiếm ăn được bụng hả chứ Kiếm được chút đỉnh Thật là cao thủ Không phải cao thủ làm sao ăn tiền Nhưng mà không thể thấy được ánh sáng đó thôi Thấy không thấy được ánh sáng mắt mới tới anh Chỉ biết là tôi bản lãnh tôi ăn được tiền bọn khốn nạn đó thôi Anh kêu tôi nói ngu si Không đáng tội nghiệp đâu Chà, đây là vỗ tay hả? Chỉ có tấm này hơi giống một chút thôi Vậy nó tìm ra lại chưa Tôi đâu biết Kiểm tra xong sẽ biết mà Vậy vậy Vậy tới chừng nào mới biết Anh tưởng tôi là tiên tri hả Cô bảo à Tôi về trước nha Nếu có tin gì cô nhớ báo tôi biết đó Hả Nè Chừng nào anh chết thì nhớ thông báo cho tôi biết nha Ừ được ê kiếm được rồi ê bảo à bảo kiếm được rồi nè ê bảo thức dậy đi hừm. Hừm. cô bảo cô làm bản báo cáo thì là rất tường tận thì là tốt lắm phải cố gắng nữa tối nay tôi ăn cơm với cô nha ừ? Cô Bảo à Tại sao ngọn mình cười nức nẻ vậy ừ? ừ trên mày đây này Anh mà còn rời tôi nữa Còn chuyện tôi sẽ thiến anh đó nha Được rồi ừ, Xem chuẩn bị cô bốc bể rồi ừ, ừ Không mà cô thua lỗ thiệt nha ừ, Rồi dài bả bất được tôi nè Vậy không tốt sao Nè có thơ nè Thơ, thơ vậy từ tới gì Ê, chào chào chào chào nè bảo à có biết dấu tay của ai chưa chưa biết ha cũng mai tôi bỏ về sớm wow chữ gì mà như cua bò vậy chữ nào chữ nấy rất nhiều nét nha gì đó có phải chữ đơn giản không nè để tôi coi kính gửi cục trưởng cục công an ma cao quê xíu ngưu à thơ của đại lục đó Tôi tên Trịnh Nghĩa, có người em kinh doanh tiệm cơm ở Macau. Dạo này mất đức liên lạc, tiền cung cấp cha mẹ cũng chưa thấy gửi đến. Cuối xin cục trưởng điều tra dùm em tôi bây giờ ở đâu. Đồ điên, đây là bộ tư pháp làm sao giúp tìm điều tra. Vì giải quyết sao đây? Nếu đang không ngồi rồi anh đi điều tra đi. Quê, nói vậy tức là khỏi điều tra rồi. Coi như không có nhận đi. Anh này. Xếp lý. Xếp lý. Hai. Chào xếp lý. Hai Betty. Hai. Kiếm vô tay được chưa? Ờ, ờ, phải rồi. Tôi kêu anh đi lấy vô tay sao rồi? À, điều tra rồi, không biết Tôi điều tra rồi, bạn báo cáo ở đây Xếp lý à, đây là bản báo cáo mà tôi điều tra bộ lăng dấu tay Tuy là chỉ có một cái dấu tay Nhưng mà trải qua sự điều tra của tôi Tôi đã biết dấu tay này của một người đàn bà Tên là Trần Lệ Chánh Bao nhiêu tuổi? 60 tuổi Hờ, Cô Bảo này Có địa chỉ không? Ở đại đạo cao sĩ Đức Cô có tới điều tra cho đó không? À, dạ chưa Đã biết địa chỉ rồi, không biết điều tra Đúng vậy rồi, cô giấu kín cái tay này để làm gì? Đúng rồi, nếu mà chúng tôi có tài liệu thì điều tra được rồi phải rồi, làm hại tụi tôi Cần tôi đi điều tra không? Tôi hỏi sao, hỏi cho tôi biết được rồi Được rồi Đạp kêu ra, mình về Bye bye, bye. Lần sau không cho việc cấp báo cáo nha Mày, đi rồi kìa Ê, xem kìa, ui chà, thì là đẹp đấy nha, à, đẹp hết sảy Uống eo như là lương, lương vậy, thiệt là hết sảy Thật là mê hồn ờ. Yeah. Mấy anh coi đã chưa? Cô không có đường công đừng học theo người ta mà. Ê à, ê à, ê à. Tại sao đánh tôi? Như vậy cô không giải quyết được đâu. Tại sao vậy? Bây giờ giấy tờ gì tôi cũng đem hết đến rồi. Kiếm giùm người nào ký giùm tôi đi. Tôi đã giải thích nhiều lần rồi, làm gì là phạm pháp đó. Ông giúp giùm tôi đi mà. Tôi đang định bán tiệm công tôi cho người khác. Ông nói đi, ông muốn lấy thêm bao nhiêu tiền là tôi đã đủ cho ông. Không phải vấn đề tiền bạc Tóm lại nếu mà không kiếm được Trịnh Lâm đến đây Thì không thể làm được, xin lỗi nha Được rồi, được rồi Ông không cần nói nhiều nữa Tôi không tin tôi không có cách giải quyết vụ này đâu Chuyện đáng ghét mà Bảo đi tới anh kìa Cô Thơ đi Ờ, cảm ơn Không gì Lại là thơ của Trịnh Lâm Ê, Cô Châu ai tên là Trịnh Lâm đó Chắc là ông chủ tiệm hồi trước Ông chủ tiệm hồi trước hả Nè cô biết không Hồi hôm mà tôi thấy ông chủ tiệm của mình chơi mặt trượt đó Cô suy cái gì chứ Ông ta đánh mặt trượt cho gian lận đó Chơi gian làm cái gì Ê, Tức là chơi bị bợm Thật chỉ sao Thiệt mà Ờ, à, có thể gửi tới Còn suy nghĩ gì nữa Ê, mang ngồi chơi nha Mỹ Phú Lũ bà xa xíu Ê, cho dĩa bên bà xa xíu đi Dạ được à, Nè, tối nay nhớ cho mặt triệu nha à. Ê, cảm ơn anh rồi, thôi phiền tôi hả Con đi cách nào Đi chỗ này Thơ của anh nè Đi lấy thơ đi Sao anh không đi Đi đi Sao có thơ hoài vậy Cảm ơn Không gì Lại một lá thư nữa hey, Là thư tìm thân nhân từ đại lục gửi cho cục trưởng công an ở Cao đó Cục trưởng công an Tôi bị xếp lý rồi đó Xếp lý không có chịu xem đâu Ném bỏ đi Ném làm gì để tôi coi Ý dạ, nó còn xem cái gì nữa đem ném bỏ nó đi Xếp đi Không gì là còn đi chơi hả? Đánh cờ sao? Thơ ai đây? à, có người ở Đại Lục cứ viết thơ tới đây tìm em của họ đó Đã nhận mấy bức thơ rồi Chắc họ tưởng tụi mình ngồi chơi sân nước Giúp họ tìm thân nhân Tìm cơm bắt tiên Như vậy mới đẹp chứ Có mùi vị của nữ nhi đó Thật là đáng rất đẹp nhiều. Thật là đáng, đáng mua Wow Sao cô mặc như vậy Không khác gì vũ nữ <laughs> Sếp Lý à Tôi nghĩ dù sao cũng tốt hơn là cái cô mà sếp đi cặp Sao cô nói vậy chứ Họ là vũ nữ thiệt mà Không lẽ muốn là vũ nữ thiệt sao Cô này thiệt tình À nè Điều tra tài liệu bà nói sao Tôi đã điều tra Bà ta chỉ ở một mình đã mất tích lâu rồi Những người ở lân cận nói là không biết bà đi đâu Ở đường Macau có ai thân không Dạ có hình như tên là Trịnh Lâm Là chủ của tiệm cơm Bát Tiên Bát Tiên Lại là Bát Tiên Cơm Bát Tiên Nè anh Ngô Dạ Cái vụ này có lẽ có quan hệ tới tiệm cơm Bát Tiên Đi điều tra thử coi Các sợ Đừng dẫn chơi nha Dạ Mà thưa bảo đi Quay Tôi nghĩ cô ăn mặc lại như xưa dễ chịu hơn á à. Phải rồi sự thật là vậy Cô bảo à Dù cho cô biến thành một người thế nào à, Tôi cũng vẫn thích cô đó Cô chỉ đợi được rồi Nè anh Papa Bánh bao xá xíu có nhiều miệng hay không hả Ngon đến nỗi muốn ăn hoài đây Ngon thì ăn thêm cái nữa đi Cho thêm tôi canh lòng heo nha Được Ông Dương Anh Văn đâu rồi Đi rồi, đi về đại lộ Chỉ có một mình tôi muốn tôi làm chết sao Ai là chủ tiệm này? Chủ tiệm hả Ờ, là tôi đây Xin lỗi chuyện gì vậy Bộ Tư pháp Muốn kiếm anh nói chuyện Xếp à mời ngồi uống nước đã Cô Bảo hỏi con này đi Xin mời vào trong Ok tôi bánh bao cho các anh ăn nha cô tên là gì tôi tên là châu xếp à tự nhiên đi sư ngồi tên nào đây tôi hỏi dương dương trí hằng tiệm này của anh hả ừ, dạ phải hồi trước tôi làm mướn trong tiệm này đến sau tôi mua lại tiệm đó vậy có nghĩa là chú tiệm hồi trước là trịnh lâm hả ừ, phải tôi mua cái tiệm này với giá 180 000 đồng ê bây giờ trịnh lâm đi đâu ừ, tôi đâu có biết vậy trong nhà trịnh lâm còn có ai Hình như là có một vợ và mấy đứa con Trịnh Lâm có một người bà con tên là Trịnh Đời Chánh có phải không? Ừ, tôi không biết ừ. Thiệt là thơm á, bánh mai nào thiệt thơm ạ Thì gói lại Ê, gói tụi tôi đi à, được được, để tôi gói cho hộp cho Cô làm việc ở đây bao lâu? Đã hơn một tháng Vì cô có biết một người tên là Trịnh Lâm hay không? Tôi không biết Nghe nói là chủ tiệm hồi trước đó Mà đà mà tôi không biết chuyện gì khác đâu Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không, tụi tôi có nhận được thơ từ ở Đại Lục Họ nhờ tụi tôi đi kiếm người thân Cho nên tụi tôi tới đây hỏi thợ lệ thôi Thơ Đại Lục hả? Ở đây lâu lần chúng tôi cũng nhận được thư của đại lục Gửi cho ai? Tôi cũng không rõ Phải rồi gửi cho tôi đó Tôi có người em họ đại lục thường viết thư gửi cho tôi Cô cháu à, dù thay bình trà mới và các con xếp đi Dạ Thôi khỏi, xong xuôi chưa? Xong rồi Xếp bà bánh bao còn nóng hổi đi wow. Không có tiền lẻ, đây anh có không? Ừ, có, có, cần bao nhiêu? Có, có, có, khỏi, không cần lấy tiền đâu, nè nè, chờ lần sau đi ha, đi đi à. Cảm ơn nha Cô này Bye bye nha các bạn có bên đâu ê bên đâu đâu hỏi đi bên đây bây giờ bây giờ bên đâu hả ê chờ có đâu hỏi đâu đi ê thằng có bụng đi ê nè hỏi đâu hỏi đâu đi đói quá rồi đói rồi sáng này chưa ăn gì hết á dạ đã quá wow mỗi đằng đi mười cái mới đã mà xíu ngô à sao không mua xa xíu với lại thịt heo quay vậy ăn khỏi đó tiền thì ăn đi nói nữa ngon thiệt đó. Ngon quá à. Ừ. à Tôi ăn bốn cái rồi đây, ừ. tôi đã rồi ừ. Ngon quá Hết chị Làm mốc nhớ mình thêm nha Chà, thiệt gì đây Chà, chà, Sao, điều tra xong chưa Chúng tôi điều tra rồi Chủ tiệm bây giờ là Hoa Dương Hồi trước làm việc trong tiệm cơm Bất Tiên Anh đã nói là một tiệm cơm 180 ngàn Tôi có hỏi cô gái người thâu tiền Có hình như là rất sợ ông chủ tiệm Bây giờ theo trực giác của phụ nữ Tôi nghĩ là cô biết chuyện gì Ngoan Cô cũng là phụ nữ sao Lại giỡn nữa Nè Mấy người nghe đây Tôi phát giác cái vụ giờ tìm cô của bác Tiên này Có điều rất khả nghi Các đi điều tra của tìm cô bác Tiên này Sao ta từ bao giờ Ngoài ra đi điều tra mấy đứa con Trịnh Lâm Đang học trường nào Có tài liệu gì không Yes sir Anh Ngô à Dạ Coi chị mua họ đó Xếp Lý à Bánh bao còn nóng này ăn đi còn nóng họ đi xếp Bánh bao gì đây? Bánh bao xá xíu Bánh bao xá xíu Ngon lắm đó Từ bánh bao thịt gà Bánh bao này tôi không ăn đâu Không biết duyên gì Ăn đi ăn đi đừng bố uống Ôi, à, ăn đi ăn nữa làm việc đi, đi. Làm việc. Tôi về với anh Dương Bye bye Ông Dương Tôi có chút việc muốn nói với ông phải rồi, tôi cũng có việc muốn nói với cô đó Qua đây đi Ngồi đi Tôi không ngồi đâu ông Dương Ông Dương à, tôi không muốn làm nữa Tại sao vậy? Cô đã làm cả tháng rồi mà Có mệt nhọc lắm không? Không phải, vì má của tôi bị bệnh Tôi muốn trở về quê thăm má của tôi Ừ, vậy hả? Để tôi bắt lương cho cô Cô nói với lại tụi tư pháp chuyện gì vậy? Đâu có, tôi đâu có nói chuyện gì Không có, tôi thấy cô nói chuyện của ta rất lâu mà Đâu có, Tôi đâu có nói gì đâu Tôi đâu có nói gì đâu ông Dương Tay cô làm gì vậy Đâu có dính gì đâu mà cứ lau chùi vậy hả Nè đưa coi coi Đây đây coi coi mà đừng có làm gì mà Dương Hả Nè xong mà đến số một chút Giúp tôi làm luôn ngày mai rồi mới nghỉ được không Dạ được Nè Cảm ơn ông Dương 晚上，我走了。走到了。 听日早啲方啊。哦。我而家嚟做咩啊？四八婆，够胆爆我啲嘢？咁屎，仙？仲肯呃我？如果唔知你同司法讲咩啊？系。我啊！我啊！ Anh qua anh kêu hỏi coi Ok Anh hỏi chỗ này No problem Thưa sếp có chuyện gì Tôi hỏi anh có quen biết cả nhà ông Trịnh Lâm làm chủ tiệm cơm bác tiên hồi trước đó Biết chứ Tôi thường tới đó ăn uống mà À này Anh có biết ông ta bán tiệm đó cho người khác hồi nào không Chuyện này thì tôi không biết Nhưng mà có một dạo có mấy ngày ông ta đóng cửa lại Đến khi mở cửa tiệm thì anh Hậu Dương làm chủ tiệm Từ đó tôi không thấy ông Trịnh Lâm nữa Vậy Trịnh Lâm ở đường cao có người tên hay không? Ờ, có chứ, còn có một người em họ Bây giờ còn đang ở tù Anh ta tên gì? Ờ, hình như tên là ờ, Trịnh Bổn Trịnh Bổn đó Trịnh Bổn Nè, để cô cùng đi Được rồi, được rồi Chào sếp Chào sếp Chào sếp dạ. Chào Chào dạ. Chào sếp Lý Chào dạ, chuyện đi Chào sếp Chào Nè chú à, ngồi đi Uống gì? Không uống đâu Hello Đô-la Hơi Cô à Nè Cô à Cặp chân cô đẹp lắm đó nha Vậy hả Là vũ nữ cô ta quá như là vũ nữ Ngũ à Hả Vụ đó sao rồi Ờ à, à, Dạ điều tra rồi Trịnh Lâm có một người em trai tên là Trịnh Bổn Nhưng còn đang ở tù bên Ba Cao Chị hả Dạ Cô tên là gì Nè Cô anh điều tra được gì Tôi có đến hỏi văn phòng luật sư Người mà đứng tên tiệm cơm bát tiên vẫn là Trịnh Lâm Cô Bảo Bảo Sao Nó nói gì Tất cả con cái của Trình Lâm chúng nó đều học ở chung một trường Đương nhiên tụi nó không có đến học nữa Nhưng lại không có làm thủ tục thôi học Robert Robert Hả Sếp Còn anh Tài liệu sao Tôi đang tìm kiếm đó Tôi dư sức biết anh đang tìm kiếm Cô đang nỗ lực nữa kìa <laughs> à, Chú ba ừ? Anh có gì phải làm Anh về trước nha ừ, Sao như vậy Sếp lý ai tôi tiễn cô ta nha Anh muốn chuyện lắm hả Cô bảo à Hả Đưa cô về đi Yes sir Tránh ra đi phải có định lực mới được chứ Biết cô giỏi rồi Cô đi theo tôi Cậu có thấy không Đi theo cầu thang đó đi xuống dưới Qua qua bên trái là ra tới đường Dương Trí Hàng trong tiệm cơm bát tiên này Có hiệp gì lớn nhất Chúng ta mau tới đó xe của thầy được gì không Thẳng thành Theo tôi đi Ông chủ ơi tính tiền 7 đồng 8 Ơi, mời vào trong Hả, à, xếp à Có chuyện gì vậy? Cô thao tiền đâu rồi? Đang nghỉ việc Anh là chủ tiệm hả? Dạ phải Anh hỏi gì? Họ Dương Dương Trí Hằng Anh mua lại tiệm cô đẹp phải không? Ờ, à, phải Đã cách quá chứ Quê, sao cô Tô Tiền thôi làm việc vậy? Ừ à, Má cậu có bệnh, cậu có về quê thăm má cậu đó Anh muốn đến lầu hả? Ờ, à, phải Tôi lên xem nha Ờ à. à, Được, được, được, được mà Ê, hai đến coi chuyện ở đây nha Anh Hằng à, quê đâu vậy? Châu Hải Ủa, sao ngộ vậy? Tôi cũng ở Châu Hải đó Anh ở Châu Hải nào? Ờ, Ừ, tôi quên rồi, vì quá lâu đó mà Không có lý gì quên mình cũng quên sao à, Tôi quên rồi, lúc hồi nhỏ tôi đi Macau kiếm ăn Bà con quê nhà đã chết hết rồi Cho nên lâu lắm rồi tôi không về quê Mấy tấm hình này là ai vậy? À, mấy tấm hình này hả? Là của ông chủ hồi trước đó Ông ta không lấy đi, tôi không có rảnh để đem bỏ ờ, Tôi cũng định bỏ nó đó Vậy anh có biết hỏi đâu không? Ờ, chắc là di cư rồi Quay! Hey! lần trước hỏi anh nó không biết lần nào hỏi anh nói di cư muốn giở trò gì đây hả đâu có phải mấy ngày nay tôi mới biết nhà anh ta đi di cư rồi vậy anh có biết họ di cư nước nào không ừ, tôi không có rõ không biết phải ở canada không tóm lại là ở rất xa rất xa đó sếp có chuyện gì vậy không có gì tôi có một người bạn thân nói lâu quá không gặp anh ta không có tin gì ảnh muốn tìm ảnh thôi mà đâu có gì đâu à nếu mà bọn họ có gửi thư về đây tôi lập tức thông báo cho anh biết nha được không hả Cảm ơn Có vấn đề gì không Cảm ơn nha Không có gì Tôi khẳng định thằng cha này có vấn đề Tại sao bắt nó đem về Đừng có bực Nếu như thằng này có vấn đề Thì tối nay nó sẽ hành động Kể từ bây giờ Ngày đây phải theo dõi anh ta Chờ sự lòng tình gì Bắt nó về sở Phải tính hồn nha Yes sir, yes, sir. là bên đi về đi ủa đi đi đi đi đi đi không phải hả đi về đi hả đi về đi không công nhân đóng cửa đi không đi về đóng cửa rồi đi về đi đi về đây đi quá nhiều chuyện đừng ra ra tiền đâu đi ra rồi đi về đi về đi về đi về đi về toàn muốn bắt không được em ờ, ờ. muốn đuổi đuổi hả đừng có chạy làm ăn gì đi vậy không chạy tới chỗ này nữa đâu nói tao tao một cây chết mẹ bây giờ Sếp Ngô à, thức dậy, thức dậy Coi kìa, sao đóng cửa sớm vậy Xin lỗi với Danny, làm phiền anh đó Đừng nói cách sáo Tôi điều tra giùm anh rồi Cả nhà Trịnh Lâm không có rời khỏi Macau Vậy hả Cô thằng cha vô trí hằng Tôi xem hồ sơ nó rồi Lấy qua đây Dạ, dạ được Dương Trí Hằng có báo cáo 8 năm trước dự viên từ đại lục xuống đây Rồi sau đó mới lấy được thẻ cư lưu tạm thời Hai năm trước mới trở thành dân cư hợp pháp chính thức Vì thằng này phải dân Macau rồi Đúng vậy Cảm ơn nha Sao nói vậy Nhưng mà đi cô gái nhớ kêu tôi ha Thì tối nay <laughs> Sẵn sàng <laughs> Cô bảo à, ngồi bình tĩnh lại đi Sao cô lại khẩn trương vậy Hả Sếp Lý nói là cái thằng này có vấn đề Tối nay chắc là có hành động gì đó Chưa chắc hành động gì đâu Sếp Lý suy đoán thôi Tôi cảnh cáo anh nha Tôi cảnh cáo anh Anh đừng có thói mà trí tuệ của sếp Lý Lời nói của sếp Lý lúc nào cũng đúng cả Hừm Robert, ở bên anh có thế động tĩnh gì không? Không có, ở đây rất yên tĩnh. Có lựa biến, xếp lý sẽ tới lúc nào không biết đó. Hả? Xếp lý tới đây hả? Anh có nói là chuyện nào tới hay không? Chuyện nào tới hả? Nói đi, nói đi. Nghe nói xếp lý tới còn phấn khởi vậy không? Phấn khởi tới ngày anh chết. Bất dịch Robert, nó ra kìa, chú ý nha Uầy, nó kìa Tôi đang theo dõi Over Anh đã à, làm gì đó Bỏ tôi rác Mau lên đi Không có gì chỉ bỏ rác thôi Xếp lý Xếp lý tôi Bảo tôi Bình đâu Họ theo dõi đâu được Sao Có gì không Hôm nay nó đóng cửa sớm Đi hả Tôi bảo à tôi nên sao Chỉ thấy ra bỏ túi rác thôi Không có gì đâu Bỏ túi rác Mấy anh đi xem cái hồi nãy nó bỏ cái gì Lại nó đi Dạ không Chiếc xe chở rác đã chạy đi rồi Sao không mau theo chiếc xe đổ rác Xe đổ rác là cái gì Là tài chính rất quan trọng đó Yes sir Đó đó Hình như là nó muốn làm gì Chiếc lý à, xin chào Còn tính gì nữa Lục à Xuống xe thằng nó mau đi xem đi Nó ra ra đường lộ xem lý Nó lên taxi rồi Làm việc chung với anh không có lần nào được may mắn Tưởng tôi muốn làm chung với cô hả Đừng có làm kìa, có kìa Xe chở rác thôi mà Tôi cũng có thấy đó Gì còn không xuống xe không tôi là Bộ Tư pháp Chúng tôi đang điều tra một vụ án Hoài nghi trên xe có chứng vật Chúng tôi đang làm việc mà Chúng tôi muốn là kiểm tra Anh quê à, mở ra cho họ kiểm tra đi à. Đi lên đi Cái gì vậy? Đi lên đi Đi đi, đi Tại sao kêu tôi lên trước Anh không lên không lẽ là tôi Cô không lên tôi cũng không lên Vậy thì lên chung Cái cô này Cùng như lên đi Đi mau lên Thì lại nhát quá đi Ý, sao băng vệ xinh nhiều quá vậy Ý, thì là thúi á Ủa cái gì đây Thì phải rồi Là cái món này đây nè, tao đã kiếm được rồi tao đã kiếm được rồi ừ, Cô chở thật đấy nha, dừng một chút đi Anh điên rồi sao, không được Cô định lấy hết mình cô hả Tránh ra đi, không được Đúng như sếp dự đoán Nó đang định bỏ chạy kìa Mình theo thông đạo đặc biệt Vào trong hải quan Chờ có cơ hội bắt nó liền yes, sir. Quên à, xếp hàng đi Xếp hàng đi Chú nói cái gì Anh ta xen vào đó Họ là vậy mà Xếp Trần à Có chuyện gì Anh tên Dương Trí Hằng hả Dạ phải Có chuyện gì Không có gì Dương Trí Hằng Lại đâu? Lại đâu? Lại nha. Này, lại. Bắn ra. Lại đây. Bắn ra, bắn ra. Bắn ra. Bắn ra. Đây, đây đây. Bao giờ nó? Bao giờ đây? Đấy. Bao giờ nó? Bao giờ đây? Đây đây. Ra đây. Ôi giời. Lại lại lại. Đè. Đè xuống. Đè xuống đây. Đè xuống. Bốc cổ đó. Muốn chạy hả? Kéo vô. Dễ chưa? Đứng dậy. Đứng dậy. Muốn chạy hả? Hả? Cái gì? Không cho về đây luôn sao? Cho

Ở chụp mặt mà đi ra. Hiểu đây, tôi nhảy lên đi đây. Ê. Nó đừng đẩy tôi. Bọn sốt. Tôi về đây lục tôi mà sao đánh tôi chứ? Về đây lục cần gì sớm như vậy? Rõ ràng là giết chết cả nhà người ta. Đi chung qua cho tôi, tôi không có giết người đâu. Nè, tao nói anh giết chết cả nhà người ta mà. Đâu nói tao Trình Lâm đâu. Ở đường Ma Cao à, ai cũng biết anh kiếm Trình Lâm mà? Phải không? Hả? Vì cả nhà trên Lâm đâu Đã nói đi di cư rồi tôi không biết đâu Đã di dân hả Thẻ căn cứ nè Hộ chiếu nè Tất cả đều trong tay của anh Nhà của anh ta không xuất cảnh đâu Họ không phải theo thẻ căn cước mắc mới tới tôi Anh nói đâu ừ. Cái thằng khốn nạn này Mày chơi gian lận Mày cơ bản trên Lâm anh được cái tiệm có phải không Tôi ăn tiền của anh ta thật Nhưng tôi không có chơi gian lận đâu Người ta không chịu giao tiền công cho mày Mày chặt hết chân tay của người ta Rồi mày ném xuống biển Mày không ngờ chân tay này trôi dài vào biển Thật ra trong nhà này có 8 người Tất cả những người này nhưng mày giết hết Có phải không Tôi không có giết người Không phải tôi giết đâu Đừng có vô quan Nè Mày phải cùng hợp tác chúng tao nha Khai tất cả những gì mày làm Tôi không biết gì hết Được Tao cho mày thời gian suy nghĩ Khi nào mày muốn nói Cho tao biết tôi không có gì đâu các người đều vô ai với tôi tôi không giết tôi tôi không nói đâu nè nè nè nè được rồi được rồi được rồi được rồi từ từ từ từ từ khi nào xếp lý ra sẽ nói chuyện các người từ đi từ đi nào xếp lý ra lý à phạm lại gì xếp lý à cho biết đi cho biết đi cả tiệm cơm có tiền gì chứ cho biết đi bây giờ đang điều tra nếu có tin gì chúng tôi sẽ báo cho biết sau hả chết đi mày mày hả mày giết cả nhà tao ờ, phải rồi giết gia đình tao vô đi giết giám hết tiền của tao cái gì mà luôn Dạ trời Người ta ác quá mà ừ, ừ, ừ. Chết rồi Quang cho tôi Đứng gì? Đứng dậy Đứng dậy Đứng dậy Chết đi ờ, ờ, Chết đi Quang ờ, cho tôi Quang hả Cho Quang hả Mày giết người ta sao mày không Quang Cho Quang hả Quang hả Chết Quang hả Quang Nói mày luôn Nói Nói Tôi khai Tôi khai Tôi khai Tôi khai Mẹ kiếp mày Chưa ở đâu mới chịu khai Nếu khai đã đến mày Đừng vỗ dây tao Ngồi xuống đi Nè nè nè

Làm cho báo chí ma cạo đang tin phê bình mình Nói tụi mình tra khảo đó Ép bức lý cùng đó Cái thằng mắc dịch này da nó như da trâu á Đánh nó làm tay tôi bị sưng nữa nè Chưa có từng thấy ai tệ như anh vậy Đánh người ta mà đánh đến sưng cái bàn tay của mình Ờ à, cô giỏi lắm à Lần sau cô đánh nó đi Sẵn sàng Mẹ nó Lần sau tôi treo nó lên Lấy vô cua đập vô giò nó Ngu dại lấy tay đánh nó chứ Phải không Không thể đánh được nữa Nếu đánh nó nữa hả Thì tất cả những dân cư ma cao Ai cũng biết mình đánh nó đó Mời vào Sếp Lý Có bà của gái đến kiếm sếp À sếp Lý à Để tôi kêu vô cho Anh ngồi xuống đi Kêu họ ngồi chờ đi Yes sir Phải rồi sếp Lý à Tại sao không kêu các cổ vô cho tôi xem đi Phải rồi Anh chỉ thấy phụ nữ hả Ngày thì không có việc làm thì không nói Bây giờ đang làm việc mà Cô Bảo ừ? Kêu cổ về nhà trước đi Khi nào lãnh tôi tới Yes sir Yes sir Bây giờ nó tới thằng khốn nạn này Nó thật là khốn nạn Nó gây họa cho mình Ba cô có biết là mình đến đây kiếm ai hay không? Kiếm xếp lý Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy Một rảnh lắm hay sao? Bây giờ không cần đi làm à? gì <laughs> cả. Tôi đi làm ban đêm Ờ, cô đi làm ban đêm Chắc chắn là đi làm gì có hộp đêm rồi Biết mà còn hỏi Quê, còn cô What? What's your job? I'm a dancer At the crazy horse hm. Về sau cô làm ơn đừng có ăn mặc hở hàng đến sở tư pháp nha Cô có ý đồ gì đây sếp lý thứ tuần mặt vậy đó Thích cái đầu của cô Tôi nói cho các cô biết Sếp lý kêu tôi ra đây kêu các cô đi về đi Sau này không có đi kiếm các cô nữa Đi về đi à, Còn không đi hả Đi mau Đi về Đi đi đi đi đi đi đi đi đi <laughs> Đã quá Nè Trịnh Lâm cùng một đứa em tôi là Trịnh Bổ Bây giờ cô đang ở tù hả Phải rồi Tụi mình đang tha khốn nạn do Trí Hằng này Về trong tù Để bọn trong tù chưa đại nó. Nếu như Trịnh Bổ gặp được Dương Trí Hằng Chắc là sẽ đánh nó nhiều tử rồi Ê hey, Trung lĩnh nó Nó có thể tố cáo mình đó Còn bọn tôi đánh nó thì tốt cáo ai hả quay sếp lý thiệt là giỏi ha Vậy để tôi vào trong ngục bàn với các ngục cảnh ừ, Rồi kêu trình bổn chơi với nó ha Wow, vậy thì có bí mật gì nó cũng khai ra hết Chắc chắn là khai rồi <laughs> Đi lẹ ra đi Đi mau đi Ngó gì Tôi chân tới Hả Vô đi Vô đi Mau lên Đi vô Đi vô Mau lên Đi Đi Đi dựa trên đó kìa, ngủ đi Cảm ơn nha Dương Tiểu Băng Biết tao là ai không Tao là Trịnh Bổn Em của Trịnh Long Tổ cha mày còn chống cự nữa Tụi tao một ngày ba bữa chứ có mày Đánh nó ra đâu Đánh nó Đánh nó Mẹ kiếp mày đánh nó ra đâu Chết đi Vô đi Vô đi còn dạy hả Chết đi Vô đi Mở cửa đi Đừng cậu à Mở cửa Tụi đánh tôi đó Mở cửa đi Mở cửa đi Đánh tôi đó Mở cửa Trương Ngọc Hòa Mở cửa đi Trương đi, Hòa đi, cửa đi, em đi, em đi, Đập đi Đập đi đi, lên đi đi, chết đi, Chết đi, Chết đi, Chết đi Chết đi đi, Giết đi, đó đi, người đi, Chết đi Cho đi, chết đi, Chết đi đi, Chết đi đi, Chết đi, hả đi, Chết đi đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi chết đi không làm nữa các bạn giỏi các bạn chết đi Oh, oh, oh. Oh. Oh. Bora. Vâng. Quay trên bốn. Được rồi, trở về phòng đi. Mày chờ coi tao nha. Đi. Còn mấy người khác dọn dẹp đồ đạc trở về vuông. Yes, rồi. Nè Cô phải bị cái gì người ta không vậy Tao chỉ hỏi chơi thôi mà hả? lại đáy ra báo, Mẹ kiếp đó, Mẹ nữa Ê Tao sửa lại rồi Ê, ê. Gì? Đái vô lon này đi. đái vô đây đi. đây lấy đi mày Bị ừ. đánh lỗ ốc rồi hả? Mày không biết đâu Bổn Thảo Cường một có nói Uống nước đá với trị nội thương đó Vậy hả? Cậu uống thêm không? Mày rùng mình hả? sớm vậy Ăn khuya chứ Đồ khốn nạn Chết đi mày Chết đi Khốn nạn Chết đi Khốn nạn Giết cả nhà tao hả mày Khốn nạn Chết đi Chết đi Chết Chết đi Khốn nạn Chết đi Chết đi Chết đi Chết đi Để tao Để tao Nè Chết mày chết đi Tổ cha mày Tao vô đây cũng bởi giết người Còn thằng trời đánh mày không chịu khai ha Chờ sáng mai ăn điểm tâm đi Còn ngon đó dẫn kia Mày à, mày muốn chết Còn dễ dàng như vậy đừng có không Đừng làm không Anh bảo mà Đừng Coi chừng mắt kế Nếu như nó chết sẽ đến vào sổ của anh đó Tổ cha nó cái thằng này nó sợ tôi nó mới tự sát thôi Cái thằng khốn nạn đó như thú vật nó không tự sát đâu Rõ ràng nó muốn rời ngục mà Mỗi giờ sáng thôi đã đánh thức tụi mình rồi Tránh ra Xem đi Xem đi Có sao rồi Đang trong phòng á Bác sĩ còn đang cấp cứu đó Ai phát hiện gì Có một phạm nhân phát hiện Ê phạm nhân đã đưa đến hồi nào à, Mới đưa đến hồi sáng này giờ đây mới trả nhiều lắm Kinh công à Ê gì đây hey. Đừng có làm phiền tôi xếp Lý à ừ, ừ, Sếp đừng có lo lắng quá Sẽ không có sao đâu Cô nói gì vậy Tôi không hiểu gì hết Sao bác sĩ? Bệnh nhân sao hả? Không sao Nhưng mà tôi chưa từng thấy người nào điên như vậy Lấy cái xẻng đổ rác khứa cổ tay đến chảy máu Rồi lại dùng miệng cắn đứt gần máu Cái thằng đó là thú vật mà chuyện gì nó không dám làm Thủ phạm tiệm cơm bác tiên là nó hả? Chuyện đó đó Biết gì tôi không cứu nó Cho nó chết luôn Vậy đừng có được Nó chết thì các người trong tiệm cơm bác tiên không biết sao Cái thằng này nó giết người ta Thằng này chắc là gì nó dám làm Tôi đã nói là tôi rất hiểu tâm sự của sếp Lý rồi Tôi đã nói anh rất lo lắng cho phạm nhân này Tôi thì là rất lo cho sếp Lý Sì! À. Dương Trí Hằng nguyên danh là Trần Tử Lương Tám năm về trước nó mượn tiền người ta không được nên đốt nhà Rồi sau đó giết người đào tẩu lên đại lục Là phạm nhân truy não cảnh sát Hồng Kông Chúng tôi thông qua hình cảnh quốc tế Thấy được bản dấu tay Phát hiện là nó đã từng phá hoại Nhờ có giám chứng khoa học chiến thuật, nó là tù nhân truy nã Tên Trần Tử Lương Vậy thì tiếp gì anh À, nếu như cảnh sát mặt Cao các anh có đủ tài liệu thì bây giờ các anh giao nói cho tôi mang về Hồng Kông đi Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ tố cáo nó là nhất cấp mưu sát à, Ý kiến hay đó nha Hiện lại xử lý là giao cho anh giải quyết vấn đề này đi Phải không dù này chúng tôi đã tiến hành điều tra Còn chứng cứ thì coi chúng tôi có tự đi kiếm hay không Nếu chúng tôi thật sự kiếm không ra chứng cứ Chuyện đó sẽ giao cho anh Đồ mắc dịch Mày ngó tao làm gì Ê à, mày khi dễ tao hả Nè muốn chết phải không hả? Bà, đánh xong chưa Bệnh nhân còn phải chích thuốc đó Đánh chưa đã nhưng chưa còn chích đó Lấy cái mũi kim lớn chích nó đi đau quá mẹ ơi ơi chà trời đất ơi chết ra gì đó chết ra nha chết ra dưới chết cổ giờ đó nha cổ nha chết ra chết ra cứu tôi chết ra gì vậy chết ra chết ra gì hả buông cổ ra buông cổ ra chết ra nha chết ra nha dưới cổ giờ đó chết ra nha buông cổ ra chết ra Đứng ra, mày dạ. giết cái cổ bây giờ dạ. Đứng ra, dạ. đứng ra nha Đứng ra, đứng nè Đặt xuống cho tao, bỏ xuống Rồi, rồi, rồi, rồi, bỏ xuống Ra đi, ra đi, ra đi Đặt xuống cho tao, ra đi Để lên, để lên ờ. Đưa lên bảy Được rồi, được rồi Nhảy lên Đưa làm máu ra, ê, làm máu ra Nhảy lên Mày ờ. dám lừa tao hả? chết đi nè bù la đi giết cổ bây giờ anh này có bỏ đâu bù ra, không có theo nha đánh đây, tụi mình đánh ra nha đánh ra mày lại đứng lại đứng lại đứng lại chết đi chạy hả đừng theo nè đứng lại đứng lại Ây da! Sư cô, sư cô, sư cô à, có sao vậy? Sư cô, sư cô có sao vậy? Bóp cổ Buông ra, buông ra, lỗi ra, buông ra, lỗi ra, buông ra, lỗi ra, chết đi mày, chết đi, chết đi. Tôi đây Tôi chưa từng thấy ai đánh người ta Đánh tới cái chân của mình bị trật luôn Để ăn kịp Mày còn nói gì nữa Nó không được sao Xếp lý Xếp lý Xếp lý Trần Tử Lương Tôi tên là Dương Trí Hằng Quê mày không phải ở Trung Hải Mà không phải ở cao nữa, có phải không? Nếu không phải thì sao? Tao điều tra rõ hết rồi Hồi năm 78 ở Hồng Kông Mày phạm tội giết người, và đốt nhà Rồi mày chạy qua cao Có chứng cứ gì không? Mày làm ở tiệm cơm báo tiên Từ hai cờ bạc trong chủ tiệm gạt khách anh ta 180 ngàn Nhân viên tư pháp cao của anh nè, chuyên môn vô quan người ta Nè, bác sĩ thấy không? Nhân viên tư pháp cao chuyên môn vô quan người ta đó Vô quan gì nữa đây Nè, Tao hy vọng mày hợp tác một chút đi Đừng tiếp tục mang cố nữa Nếu như mày chịu nhận tội ở Macau Cùng lắm ngồi tù 24 năm Nếu tao giải mày về xử tội ở Hồng Kông Thì mày bị xử tử đó Giải nó về Hồng Kông đi Ít nhất cảnh sát Hồng Kông mà không giống như tụi khốn nạn của anh đâu Ở trong tù mà cũng kêu người đánh tôi nữa Ở chỗ này cũng kêu người đánh tôi Phải rồi, tôi nhìn nhận giết người Hồng Kông đó Giải tôi về Hồng Kông đi Đồ khốn nạn Mày còn nói với mày Đến chết tôi đi Dù sao tôi phải chết rồi Thằng chết với tài cảnh sát Hồng Kông Chứ còn chết với tài nhân viên tư pháp các anh đâu Đồ khốn nạn Mày có giết ma cao không Tôi không biết cái gì Được Tao không cách cho mày khai Mày dám giết ma cao Tao sẽ tìm cách cho mày bị xử tội ở đây Tôi không có nói gì cho các người biết đâu Nói đó Quay ừ. cam Nè nè nè Diệp ừ. ừ. Lý, chúng ta có phải dạy nó về xử tội Hồng Kông không? Dạy nó về Hồng Kông, còn bạn hủy nữa chứ Nó mà cố như vậy, Ok Bắt đầu từ bây giờ Cứ tra khảo nó ngày lẫn đêm Đừng cho nó ăn ngủ Yes sir Diệp Lý à Tôi có một pháp mà Tôi đã thông qua xếp lý rồi Bắt đầu từ bây giờ Mỗi ngày tôi chích ba mũi thuốc phấn khởi cho nó Liên tục ba ngày à, Vậy nó như là như bây giờ gió Sau ba ngày tôi sẽ không chích nữa Thì nó sẽ bị rã rời đến chừng đó nếu thằng khốn nạn này chịu khai thì nhất định không cho nó ngủ rồi phải không bác sĩ tôi không biết đâu <laughs> ông ta là bác sĩ mà sao lại không biết hả Ê, buông tôi ra ừ, buông ra Im đi. buông ra nha buông ra buông tôi ra im buông ra Nghe ông à? chết phút gì vậy? Ngoan ngoãn nói gì? quỷ của người ta của, của, của cái bán động đó Con đừng có bấm bậy bạ nha Tiết mục này không hay đâu đứa à, Đức ngoan nha Để má lau tay của con Lau xong rồi uống chén con cần uống à, Đức à con coi coi cái này là cái gì đây nè Má mua cho con đó à. Nè ngoan uống xong á à, Uống xong rồi sẽ mau lành bệnh nha con hả ừ, Trước nóng quá Ý giờ nóng hả để má thổi cho nguội nha Hey, Ê, nè, nè, nè, nè, hai đứa bay đứa nha, đừng có dạ. nắng mắt quá, có được hay không hả? Đây, đây, nè, yeah, à, tao biểu đi học bài đi mà, không có chịu đi gì hết á. Thành nhất sát tới rồi Hả? Tử quan đó nha Dạ, dạ, dạ, dạ, đi, dạ, đi Chú Tiền đi, chú Tiền đi mà Nói vậy Chú Tiền không có chung cái gì Không chơi nữa Anh Quýnh anh hoài không chơi đâu Thôi, khác chơi đi, thôi Mày tao chơi nữa đi Đêm trời ngủ ngon Anh Lâm à Cái gì? Bây giờ tính sao? Hèn chị đêm nào anh cũng ăn bài Té ra anh chơi gian lận Thế tôi cho chân lại hồi nào Ê đừng vô quan với tôi đó nha Nè bây giờ không nói chuyện nhiều với anh nữa Bây giờ mình tính số nợ đó đi Tính đi Bây giờ anh thiếu 180 ngàn trả đây 180 ngàn Ngàn cái con mẹ anh Một số cũng có được Không có tiền hả Thì trả cửa tiệm này cho tôi đi Trả đi Ờ thì ra thèm tôi cửa tiệm của tôi Cái bạn mặt anh muốn làm chủ đó hả bỏ dấu làm chủ sao Tôi nói cho anh biết Ngày mai anh rời khỏi nơi này đi Tôi không muốn gặp cái mặt khốn nạn anh nữa Đồ khốn nạn hả Anh không có tiền cho tôi hả Tôi giết cái nhà anh đó Trả không Má à má à Bà với chú Dân đang cãi nhau kìa Phải Có chuyện gì đó hả Má à con cũng đi Ê, đi thì đi Nè mình cũng đi đi mà lên cho anh trả tiền cho tôi không Đồ khốn nạn Đồ mất chứ cái Gì nè chớ dạ, nè Nè nè dạ. nè Dễ mày chết Mày đừng hiểu cho tao sợ mày như vậy Ai sợ mày hả Chuyện gì đây Nói cho gian lận đó Ờ, vậy hả? đang sợ mày đâu Không sợ hả mày cho tôi chết đâu bây giờ Bỏ đi bà Bỏ đi chơi mày hết tiền đâu đưa ra Bỏ đi Được ra mà Đứng nó bị bệnh ở trên kia kìa Được rồi Ngủ đi Được rồi bà Được rồi Cho ngày mai tao sẽ nói cho mọi người biết hết tất cả thì tôi bỏ đi Nói đi, khốn nạn Ông Bỏ sao được chứ Đi lên lầu của đi Khốn nạn Đi lên lầu Dớ thằng xấu Mày chết nè Dớ đi Dớ hả mày Dớ đi Dớ đi Dớ đi Dớ đi Dớ đi Dớ đi Giết cho nó cả nhà bây giờ Đừng có lại Im đi Đừng có lại Tôi giết hết bây giờ Im đi Yeah lắm rồi à, Thì giết nó bây giờ đó nha Đứng đi Đứng dậy Đứng qua đây Đứng qua đây Hả? Hả? Đứng đi Hả? Ra Ờ, ờ, ờ. còn muốn nói gì nữa Đánh tao đi Tại sao đánh tao Tao đánh cái vợ mày nữa nè Coi nè Coi nha mày Coi nè Đi đi Tao coi nè Mày coi nè nè Vú quá bự nè Cái này chú bự thiệt nè Tại sao ngươi làm nỉ vậy hứ Coi nè Đây nè Coi nè Coi nè Coi nè Ê, Coi đi Coi đi tao khốn nè Coi nè Coi đi Hả Khóc hả à? Khóc hả à? Mày có em lớn ngon lắm sao Hả Đừng khóc nha mày Nè coi nè Ê, đứng dậy, đứng không mày, là hả? Dạ, là, nè, là Nè, mày có thằng con mày nè, hiểu Mày nhìn kỹ đi, hả? Mày nhìn vào mặt tao muốn bảo vệ nè, không được đâu. Ở đây, ở đây, đi, ở đây đi, ở đây bảo vệ đi, ở đây, quỳ xuống, hiểu quỳ xuống mày lại tao, hiểu quỳ xuống, quỳ xuống, hả? Không có gì đâu, hả? Con cha mày đây vô dụng gì đó, bỏ tụi bay con không hết gì đâu hả? Im miệng đi, im miệng, im miệng, đi qua đây, đi qua đây. Qua đây Đáng kiếp Là mày hãy chết con mày thôi ờ. ờ, Nữa Dám cấm tao mày Chết đi Chết đi Chết đi Chết đi Chết đi Chết đi Được Mình đi chị rồi Tôi giết cả nhà mày luôn ờ, một hai ba bốn năm sáu bảy ủa tám ủa còn đâu rồi Không lẽ để mày sống sót sao Ê, à? chưa có khai hết, không có được ngủ đâu. Ê! Nè Cô Trần Lệ Chánh thì sao Tại sao mà giết bà Ai là Trần Lệ Chánh Là mẹ vợ của Trịnh Lâm à, Bà già đó thật là phiền phức Thường thường tới thăm cháu của bà Thật sự là bà đến ăn trực Anh Dương hả? Thằng Đức phát sốt đã đỡ rồi chưa? Có cần tôi đến thăm nó hay không? À, Trịnh Lâm đâu? Anh Lâm đi ra ngoài phố rồi. Để tôi đến nhà rước bà nha. Anh tới rồi hả? Đi mau đi. Tôi đi lấy cái bóp đã Khỏi lấy mà, thằng Đức ở trong kia kìa, đi đi nói trong kia kìa Anh Dương à, sao tối thui vậy? Sao không bật đèn lên? cả nhà luôn chúng lo Mình cũng nên đem xương cốt bằng xuống biển Phải đem quan hệ trong thùng xe rác mà được Nhưng tiếng là xe rác cũng trễ một chút những xương cốt mình đem xuống biển hết Còn thịt Mình làm gì Thịt hả Tôi lấy làm bánh bao Mà xếp vừa ăn vừa lấy về đó Không có trả tiền Đó chính là bánh bao xá xíu thịt người <laughs> Bánh bao thịt người cũng rất may mình không bánh bào sáng xíu Quê, ngủ đi ăn miếng đi Mày đừng có lo Ở Ma Cao không có xử tử đâu Cùng lắm là xử 24 năm tù thôi Trừ này trừ đó Là còn mười mấy năm thôi Thì thả mày ra tù liền Mười mấy năm hả Tao đầu để cho mấy thằng khốn nạn đánh tao mười mấy năm chứ Mm. Tao đang chết thì tao còn để lại vết tích Làm không được hoàn mỹ Nhưng mày đừng lo Tụi nó tố cáo tao không được đâu Dương Trí Hào Có người tới thăm kìa Đi mau lên Triệu Trí Hằng Nè Bây giờ cảnh sát chúng tao sẽ thức tố cáo mày Mưu sát cả nhà Trịnh Lâm Tìm cô bác tiền. <laughs> Cái thằng khốn nạn mà còn cười được nữa hả <laughs> Cái bọn khốn nạn này Tối ngày tụi bay đòi tố cáo tao hả Tố cáo tao gì đây Tụi bay không có chứng không cớ, Tố cáo tao gì đây <laughs> Khốn nạn mà Mẹ kiếp mày Nè Nè, giờ Trí Hằng Mày không bao giờ chịu hợp tác chúng tao Nhưng mà bây giờ cảnh sát chúng tao đã có chứng cứ đầy đủ tố cáo mày rồi Tố cáo mày tội mua sát Chờ tới ngày sáng sẽ trên pháp định Cơ quan tòa thanh ra nha Mày tố cáo tao không được đâu Không có được đâu Tao sẽ tố cáo mày Mày tố cáo không được đâu Không có được đâu Mày chờ lên án đi Mày tố cáo tao không được đâu Im đi đừng làm cho bé. Tố cáo tao không được đâu Tao biểu mày im đi Mày tố cáo tao không được đâu Im mày chấp nhận cái gì Tao biểu mày im đi Tao không được đâu Tôi cáo đi. đâu. Im tôi cáo tao không được đâu. Im. Sẽ ra không im. Tao nói tôi cáo tao không được. Im đi. Ugh. Bị lệnh hả? Lấy lương của tao đi À Nè Tụi bay tố cáo tao không có được đâu Không có được đâu Không được đâu Tuy rằng bề ngoài có chứng cứ đầy đủ Tố cáo Dương Trí Hàng mua sát tám người trong nhà của Trịnh Lâm Nhưng mà sở tư pháp Ma Cao Cuối cùng không được thành công Bởi vì nó có khuynh hướng tự sát rất mãnh liệt Nó chẳng tha tự sát chết Không chịu đối diện với sự thẩm phán pháp luật Vụ án giết người cả nhà chủ tiệm cô bác tiên này Đến đây bị bác bỏ Cục trưởng Dương Trí Hàng tự sát rồi